Rồi mình chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với cái đèn nóng miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An, huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp ha. Tại mình à, đang à, trước à, cửa nhà của à, ông bố vợ nha. Thì bữa trước mình có chia sẻ một video của các bạn là cậu vàng á, một chú chó bị lạc. Đó thì vô tình ngay mùng 1 á thì có vô nhà của ông ngoại của Khang nè. Đó thì lúc hôm trước á mình có chia sẻ video mong là chủ nhân của ờ, cầu vàng á, là sẽ tìm được thì ờ, hôm nay ờ, mình trở lại nè nay cũng 7 8 ngày rồi các bạn thì mình trở lại đây xem coi cái cầu vàng này nó ra sao các bạn đây thì theo ông ngoại kha kể ở đây thì bờ sông ha thì hôm trước á, thì chắc có lẽ là con cầu vàng này á, là nó sống trên ghe các bạn chủ nhân nó vô tình chắc nó bị lọt cái sông rồi nó lội lội vô mấy canh rồi nó lên đó, ông ngoại khang thấy ờ, mình mẩy của ờ, cậu vàng á, chó co chó vàng đó bà các bạn thiệt á nước nhẹp à rồi xong nó chạy vô nhà luôn nó chạy vô nhà thì ờ, mà lúc đầu ông ngoại khang thì cứ ngỡ là chó người ta hàng xóm lại nên ông la la thì đi ra sau vườn nó ở các bạn đó sau một hồi cái nó lại vô nhà nữa các bạn thì nói chung là ông ngoại khang thấy nó thương thì thấy tội nghiệp nên để lại nuôi các bạn nếu mà chủ nhân tìm được thì à, mình chia sẻ video nếu mà chủ nhân tìm được thì à, lại à, nhận lại chú và cậu vàng lại ha thì hôm trước thì cậu vàng nó rất là béo nha hôm nay nó ở chung với chủ mới không biết sao đó này để mình vô mình quay các bạn coi nó ốm hay nó mập như các bạn mời các bạn theo dõi video nha các bạn chơi với mấy đứa nhỏ nè các bạn nó quen rồi nè đây thấy mình lại là mừng liền cái ngay cái ngay à. đây cho các bạn này nó ú nu toàn do nè các bạn à, nay rất ngoan luôn á nay cũng ờ, nói chung là ở với ờ, chủ mới cũng rất tốt rất tốt các bạn đó nó ờ, sáng thì nó vẫn thường là đi ờ, theo ờ, ông ngoại của khang đi ra ruộng nè đi bắt chuột luôn chó này thì nó ở trên ghe các bạn nó hiền không có sủa hết trơn nha lấy mình lại mình luôn đi vô vô vô kéo lại khang mà nó chơi bóng rồi nó theo cha không à phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh vô nhà ăn bò ở đây đây là phạt đây con ăn bò với mẹ à. em đến đi ăn bò dạ. Dạ. cái nù à cái đứa nhỏ chơi quá trời dạ đang đá banh đây vô nhà của uh, ờ, phàn nè dẫn vô nhà của phàn chơi nè đây ờ, ở ngoài của khang có làm cho phàn ờ, cái cái mùng ngủ nè các bạn rồi tối vô đây nó ngủ để mũi cắn ở đây đồng ruộng không à nên mũi nó nhiều đây vô ngủ cho con ừ. ừ. chó này rất đẹp các bạn nó vàng tươi cũng đúng không còn ờ, mấy đứa nhỏ nó chạy đá banh quá trời mừng ăn đồ ăn ăn được không thôi ăn đồ phộng luôn cơm không ăn cơm không chơi cơm không ăn cơm ăn đậu phộng đây nè ở đây là phạt phạt hả? đồ phộng ra đồ phộng chó này chắc chủ nó cưng nó lắm rồi bởi cho ăn đồ ngon không ấy nó chơi đồ ăn nè Thôi ốm lại rồi nước để nước đây cho uống luôn hả có chỗ ăn chỗ uống chỗ ngủ đàng hoàng luôn sao con à. ăn đậu phộng về bữa bớt lại gì đâu tối quá ăn à bà quen vậy. đó nè Ừ. rồi vô đưa chân kia luôn chân kia lên ha à. đó là chân nữa nè chân nó ngộ chân nó vẹt ha cái nhà của nó đó các bạn cái nhà nó có cái mùng văn tối đi mũi cắn sáng ngày theo ông ngoài khang đi ra ruộng đi ra ruộng chút rồi vô nhà chơi chơi với đứa nhỏ à, chút rồi ăn giờ đi ra ruộng nè Ôi, bây giờ mình sẽ đi gạt giường này các bạn đó, hiện tại con phàn nó đang theo mình đó nó đi lúc sau à, ông ngoại của khang vẫn hay thường đi ra ngoài giường này nè rồi sáng nào nó cũng theo ờ, ông ngoại khang ra giường hết các bạn đó. anh đang phía sau anh đi theo hoài nè Nên nói chung nó ờ, ờ, vàng này thì nó hiền khô các bạn à, mình nghĩ là chủ nhân nó nuôi ở à, dưới à, à, dưới ghe các bạn nó ăn uống đầy đủ nên nó rất là béo nó mập thì nó về bên đây nó ở với ông ngoại ông khang thì ông ngoại khang có gì cho ăn mấy các bạn Bây ừ. giờ nó hơi ốm nè ừ. nói chung là cũng quen với chủ ừ. thì ở được khi chủ mới cũng được rồi các bạn nhang khe à. sao con vô chưa đi ra giường chơi một chút rồi mày chịu vô thấy mình ra là mới ra các bạn đi cơ đi cơ nếu là vô tình thì à, nếu mà chủ nhân à, của cò vàng có tìm được à, coi video clip ấy thì tìm theo địa chỉ nữa bạn ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An đó hay là nhắn tin comment vô ở bên dưới video mà mình sẽ chỉ nhà như các bạn ừ, mình nghĩ là chủ nhân của chú chó mất chú chó này cũng rất buồn nên mình đăng lên video lên chia sẻ cho mọi người biết luôn đó, nếu mọi người muốn tìm lại chó của mình thì có thể đi liên hệ với mình nay cũng 8 ngày các bạn thì ảnh cũng hơi ốm sáng nào thì à, con à, vàng này nó cũng đi theo à, ông ngoại của khang đi ra thăm ruộng các bạn đây là cánh đồng ở sau nhà ông ngoại khang bên kia thì cái ruộng sen nhưng mà đã khô các bạn chuẩn bị làm lại rồi đi không Đấy, cạo thì giống chó thì nó ai thường hay đi là hay đánh đánh dấu lên thổ các bạn hay bươi như thế nè bươi xong rồi đi ờ, đây các bạn đây là cánh ờ, đồng ruộng phía sau nhà cô ngoại khang đang chuẩn bị sới chuẩn bị xuống giống vụ hai ở đây thì đã sới đồng loạt không làm ruộng đồng loạt không các bạn này cây mít chết này, để mình quay một vòng cánh đồng ruộng ở quê mình cho các bạn xem nha có bên kia có một đàn, đàn vịt cây đồng đang ăn cũng đó ăn các bạn vịt cây đồng xa xa thì có đàn cò cá chài cá không vô phèn ơi vô con vô nè đợi nó đánh dâu lên thổ này giờ mình sẽ vô nhà rồi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha thì hẹn gặp lại cả nhà à, ở video tiếp theo bye bye cả nhà hy vọng là chủ nhân của chú chó sẽ tìm được ờ, chú chó khi xem video của mình rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha bye bye cả nhà